Xin chào tất cả anh em nhé Đấy, Chào mừng anh em đã quay trở lại và theo dõi cái video của bên công ty chúng tôi Ngày hôm nay công ty chúng tôi đã giới thiệu tất cả anh em những anh em nào đang đam mê về cái môn cờ bạc như là anh em nào đang thua tha Anh em theo dõi video này công ty chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm cái đồ chơi cao cấp mới nhất hiện nay Nó là con máy P59 này thì à, con máy P59 này công ty chúng tôi đã lập trình sẵn của nó chơi được ba chế độ trò chơi là bầu cua sóc đĩa tài xỉu anh em đến bất cứ dòng sới sân chơi một trong ba cái sân chơi này anh em đều thể chơi được và anh em đều để kiếm tiền và cái cao cấp hơn nữa là khi em sử dụng cái con máy P59 này anh em đến bất cứ sòng sới sân chơi nào được là hột bát nắp đĩa là hoàn toàn của người ta anh em nhé anh em đến anh em cầm con máy P59 này vào em đeo trên người và anh em cảm nhận cái dung anh em đánh anh em sẽ là người giành chiến thắng của anh em mình sẽ là người kiếm tiền Đấy, và không ai để phát hiện được ra cái tang tích của nó đâu cả duy nhất một con cái con máy dung anh em nhớ rất chi nhỏ gọn trông như cả móc chìa khóa ô tô đấy thì khi em đến anh em đến xong sới đến chơi anh em mình có thể đeo trong người hoặc đút túi quần túi áo chỗ nào anh em mình có thể cảm nhận được cái nhịp chung tốt nhất thì anh em để đấy và độ cái độ bắt xa nó trong vòng bán kính là 5 đến 7 mét đấy cứ 5 7 mét em ngồi bất cứ đâu báo chuẩn xác cho anh em biết được ra kết quả như nào để em đánh em kiếm tiền thì à, không cần phải mất nhiều thời gian nữa sau đây tôi sẽ kiểm tra qua đồ lạc cho anh em qua cái bát cái lắp cái đĩa hay quân ờ, quân vị này để chứng minh cho anh em bằng cái thực tế là tất cả cái bát cái cái đĩa này hoàn toàn là đồ thường và hoàn toàn đồ chợ anh em nhé thì đây nó là cái thanh âm châm bẹ hít chất chia mạnh luôn đấy, anh em nhìn chưa đấy thì khi em mình đến sòng đến sới đến chơi ấy, anh em mình chỉ cần kiểm tra có thanh âm châm cho thôi con đồ lạc à. nếu mà cái bát này mà nó hít cái thanh âm châm thì chứng tỏ là cái bát đấy nó là bát công chuyện em không nên chơi đấy cứ đồ nào mà hít cái thanh âm châm thì tôi khẳng định với anh em nó là đồ công chuyện đây anh em nhìn bát này hoàn toàn không hít cái thanh âm châm này đấy tiếp theo này đến quân vị này tôi kiểm tra cho anh em bằng thực tế luôn đấy nếu vậy từ hay bị cảm hứng anh em kiểm tra thanh âm châm nó hít chặt luôn là vị hoàn toàn là không hít thanh nam châm tiếp theo đĩa này đấy thì em đi sòng sới nhiều anh em biết đấy đấy hoàn toàn là đĩa không hít này đấy thì em đi sòng sới nhiều anh em biết được là bây giờ đồ không chuyện anh em kiểm tra thanh âm châm nó sẽ hít chặt đấy đây đồ này hoàn toàn không hít thanh âm châm đấy chỉ bằng cách kiểm tra đơn giản như này thôi đây với bộ hộp đây đấy ok cho anh em hoàn toàn không hít à, đĩa ông vậy này cũng hoàn toàn không hít này đấy tiếp theo là đến ờ, cái lắp này chứng minh em bằng thực tế kiểm tra luôn cho anh em đấy à, cái bát này ok cho anh em hoàn toàn không hít này tiếp theo này đến cái đĩa bộ hột này đấy ví dụ hột chip báo sóng mặt anh em kiểm tra anh em châm nó hít chặt vào hay là đĩa bệ hay là đấy anh em nhá hoàn toàn không hít anh em nhé à, vừa rồi là tôi kiểm tra cho anh em qua thay âm châm qua bộ đồ cái bát cái lắp cái đĩa đây thì chứng tỏ là những cái này hoàn toàn không hít thanh, thanh âm châm thì chứng tỏ là những bộ đồ này hoàn toàn là đồ thường và hoàn toàn là đồ chợ đấy và sau đây tôi giới thiệu và chứng minh anh em là có cái máy B59 cái máy cao cấp mới nhất của bên công ty chúng tôi là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm và nó sẽ chơi được ba cái trò chơi là bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì sau đây tôi vào tôi test từng một cái sản phẩm một cho anh em ấy thì đây nói qua anh em hiểu thêm về cái máy này khi em mình sử dụng này cái nút tròn này nó là nút uh, tắt mở của cái máy này và cái chế độ thì ở bên công ty tôi đã lập trình sẵn nó vào hai cái bên rìa này đấy, từng chế độ một thì đây nó có ba cái chế độ đấy thì là chế độ đầu tiên là chế độ bầu cua và chế độ thứ hai là chế độ tài xỉu và chế độ thứ ba là chế độ sóc đĩa sau đây là tôi test luôn cho anh em này ừ, tôi bật cái máy lên này đấy và tôi sẽ test cho em cái chế độ sóc đĩa trước này đấy thì tôi sẽ bật cái chế độ thứ ba đấy thì tôi sẽ đặt vào đây thì uh, cái nhịp chung của nó như thế nào cái nhịp chung của cái này thì nó gồm có hai cái nhịp chung nó là nẻ thì dung một chung và chặn nó sẽ là dung hai chung, ấy thì khi Bây tôi test cái máy BM9 này để anh em mình có thể cảm nhận được cái nhịp chung cùng tôi thì tôi đặt cái máy BM9 vào vào trong cái cốc này để cho nhịp rung nó vang lên anh em mình có thể cảm nhận được đấy và anh em mình có thể nhìn vào màn hình đây trực tiếp tay tôi sóc anh em nhìn màn hình xem nếu nó có chuẩn xác hay không đấy thì anh em theo dõi video anh em để ý vào màn hình và tay anh em mình nghe nhịp rung cho tôi đấy để tôi chứng minh anh em là cái sản phẩm máy PM9 này là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm là cái máy này nó sẽ giúp anh em mình đi kiếm tiền trên tất cả các sòng sới các chân chơi đấy mà anh em thắng anh em ra về anh em không cần phải lo sợ ai phát hiện được ra đấy không phát hiện ra anh em nhé thì bằng thực tế tôi test luôn cho anh em à, này Đấy, như tiếng này thì cái thanh thiết bị báo dung nó báo cho tôi biết là tiếng này là một dung đấy một dung nhờ một trăm trăm tiếng này là nẻ này mở này ok anh em này đấy ba trắng anh em nhé test tiếp cho anh em này anh nghe chưa khi mình sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây nó sẽ báo chuẩn xác về cái thanh khi máy rung cho anh em biết như tiếng này thì cái máy nó báo tôi biết là hai dung hai dung thì là một trăm phần trăm tiếng này là chẵn này đấy mở bát cho anh em xem này anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn anh em nhá test tiếp cho anh em này như tiếng này thì cái thanh khi mà nó rung nó báo cho tôi biết là hai rung tiếp anh em nhé hai rung nhờ một trăm năm tiếng này này là chặn tiếp này mở này ok chưa anh em tứ tử đen này đấy con vị kể cả chồng với nhau cái con máy pm9 này nó vẫn báo chuẩn xác cho anh em mình biết được ra như thế ờ, chặn như ra nẻ thì em đánh sóc tiếp cho anh em kỷ niệm cho anh em một tiếng nữa đấy anh em thấy chưa cứ 1 đến 3 giây sóc xong đấy cho nhà cái ta đặt xuống 1 đến 3 giây báo chuẩn xác và đánh chung như em biết luôn độ bắt xa từ 5 đến 7 mét anh em nhé một chung thì anh em cứ đánh lẻ thôi làm cả người và lẻ này ba trắng này ok cho anh em đấy, chuẩn xác luôn anh em nhé tiếp theo là sang cái à, sân chơi tiếp theo là sân chơi bầu cua thì đây anh em mình không chơi sóc đĩa nữa anh em mình sang chơi bầu cua chẳng hạn thì anh em lại chỉ cần à, bấm vào cái nút tròn cái đấy anh em bật lại nó lên và anh em bật vào chế độ đầu tiên nó là chế độ bầu cua đấy thì bây giờ tôi đã bật vào chế độ bầu cua này đấy cái máy này tôi đã lập trình sẵn cho anh em nhé rất dễ là sử dụng thôi đấy thì về cái bầu cua này nó sẽ có 6 mặt tương ứng với 6 cái nhịp rung đấy để cho em biết anh em đánh đấy thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn cái bảng nhịp rung của nó đây đấy thì đây tôi chuẩn bị sẵn bảng nhịp rung nó này đấy nó là bầu không rung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 như tiếng này đấy thì cái thanh dung anh em thấy chưa nó báo cho tôi biết là một cái dung nhưng mà dung dài thì một dài nó là con tôm anh em nhé khẳng định em luôn này mở lắp ra có tôm này ok anh em này có tôm này một tôm một gà và một bầu đấy test tiếp cho anh em này một tiếng chuẩn xác anh em nhé mỗi một đồ chơi mỗi một sản phẩm tôi test cho anh em tầm 4 đến 5 tiếng bạc đấy để chứng minh anh em cái độ chuẩn xác của như thế nào đấy anh em thấy chưa dùng hai cái dài ừ. ngắn thì nó chỉ chớp một cái thôi còn dài nó sẽ kéo dài ra đấy hai cái dài thì 100 năm tiếng này nó sẽ có con gà anh em nhé khẳng định em luôn này mở này ok cho anh em hai gà một bầu đấy rất là chuẩn xác luôn cái máy này là máy cao cấp và độc quyền của bên công ty chúng tôi và công ty chúng tôi là chưa phân phối và chưa cung cấp cho bất cứ các đại lý nào cả chỉ độc quyền bên công ty chúng tôi bán thôi anh em nhé như tiếng này đấy thì cái thanh dung P59 này nó báo cho tôi biết là dùng ba cái ngắn ba cái ngắn là 100 trăm tiếng này nó sẽ có online anh em nhé khẳng định em luôn này mở lắp ra có like này ok anh em này có like này một nai, một tô và một cá đấy. và tiếng cuối cùng cho anh em sóc nhiều nhịp luôn này chứng minh anh em bằng thực tế luôn anh em thấy chưa Đấy, báo hai cái ngắn hai cái ngắn là một trăm phần trăm tiếng này nó sẽ có cá anh em nhá khẳng định em luôn này mở lắp ra là có cá này ok cho anh em một cá một cua một like. rất chi là chuẩn xác luôn anh em nhá và sang cái sản phẩm tiếp theo Đấy, thì tôi để vào cái bảng nhịp dung này ra sang cái sản phẩm tiếp theo nó là cái sản phẩm về ờ, sân chơi tài xỉu Đấy, thì cũng tương tự như vậy thôi thì anh em mình lại ờ, khởi động lại cái máy này anh em mình chỉ cần tắt đi là nó sẽ reset lại cái máy này hoàn toàn không có gì khi em bật lên và em bật vào cho tôi sang cái chế độ thứ hai nó là chế độ tài xỉu đấy thì đây tôi bấm vào chế độ tài xỉu này đấy và cái chế độ tài xỉu này thì nó của nó gồm có hai cái nhìn chung nó sẽ là tài thì dung hai cái và xỉu cũng nó sẽ là một cái thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn cái bảng nhịp chung nó đây thì anh em lại theo dõi vào màn hình và tai mình lại nghe tôi xem nó có chuẩn xác hay không em nhé test luôn cho anh em này Đấy, một cái rung một cái rung thì là 100 trăm tiếng này là xỉu ai à? mở này ok anh em là 9 điểm xỉu ai 5 2 2 9 điểm xỉu test tiếp cho anh em này một cái rung tiếp này thì 100 trăm tiếng này là xỉu tiếp này mở này lại 9 điểm tiếp này 5 3 1 anh em nhé đây thì như đã hứa với anh em thì là khi đến test cuối sản phẩm thì tôi đã cầm cái thanh dung này trên tay để chứng minh anh em là cái thanh dung này kể cả trong đêm khuya yên tĩnh anh em cũng không cần phải lo sợ được ai phát hiện ra cái nhịp dung của nó mà cái nhịp dung này tôi khẳng anh em là chỉ một mình em biết thôi anh em đeo cho người Đấy, nhịp dung của nó rất êm luôn test luôn anh em này à xong nhiều nhịp luôn này à, để gần máy dung ờ, vào máy quay luôn cho anh em này cho anh em theo dõi này đấy một dung này ấy và tiếng này nó báo cho tôi biết là một rung anh em nhé một rung này thì 100 trăm tiếng này xỉu tiếp này mở này xỉu ai 10 điểm anh em nhìn chưa sáu ba một xỉu 10 điểm ấy test tiếp cho anh em à, để đặt máy quay luôn cho anh em này ấy là báo rung này một rung này hai rung này hai rung nhờ 100 trăm tiếng này tài rồi làm cả người vào tài anh em nhé khẳng định em luôn này mở này ok cho anh em 13 điểm tài 651 à 652 13 điểm tài rất chi chuẩn xác luôn đấy thì bây giờ tôi đã tắt cái thanh dung PM9 đi thì à, vừa rồi là tôi đã giới thiệu sản phẩm máy PM9 cho tất cả anh em à, theo dõi cái kênh video của bên công ty chúng tôi và tôi đã kết thử đồ cho anh em bát đĩa quân vị là hoàn toàn bình thường và tôi mang cái con máy PM9 này tôi thử luôn cho anh em test luôn cho anh em thì là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm thì như anh em theo dõi video ấy thì những anh em nào đang thu tha những anh em nào đang cầm cố nhà cửa xe pháo cắm trong khi đánh cờ bạc xanh chín đỏ đen mà anh em mình thua anh em mình muốn kiếm lại tiền anh em mình muốn gỡ vốn anh em liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình công ty chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn anh em 24 24 đấy bất cứ lúc nào anh em cần anh em liên hệ qua số điện thoại trên màn hình công ty chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn anh em và sẽ giới thiệu sản phẩm cho anh em đấy để giúp anh em mình có sở hữu cái sản phẩm cao cấp nhất để em mình có thể kiếm tiền anh em tìm lại anh gì mình đã mất trong thời gian đánh xanh chín đánh đỏ đen nhà công ty tôi có hai cơ sở chính một ở bến xe đông sài gòn hai ở bến xe vinh hà nội thì em gần cơ sở cảng nào qua trực tiếp cơ sở cảng ấy test cửa hàng trực tiếp anh em nhé về chế độ hàng hóa thì bên công ty chúng tôi sẽ bảo hành anh em 2 năm ấy trong vòng 2 năm anh em mình có làm rơi vỡ hay là hỏng hóc gì quay lại cửa hàng công ty chúng tôi sẽ uh, bảo hành anh em không mất một nghìn phí nào anh em nhé và anh em nào xa quá mà không ờ, có thể qua cửa hàng anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên hình công ty tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em và gửi hàng về cho anh em và khi anh em nhận hàng anh em mình liên hệ lại cho công ty chúng tôi công ty tôi sẽ gửi một cái video hướng dẫn anh em cách sử dụng đồ đấy, bất cứ đồ nào cũng được nói về đồ thì bên công ty chúng tôi có thể cung cấp được cho tất cả anh em các thiết bị về đồ chơi gian lận được các bạn như bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài lá